Kính thưa toàn thể quý đại biểu, quan khách, đại diện cho các sở ban ngành đoàn thể, phòng ban chức năng của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Uông Bí và các phường xã của thành phố. Kính thưa toàn thể quý Phật tử và bà con nhân dân gần xa, thân mến. Kỳ hợi tân niên ngưỡng cửa thiền, mai vàng đào thắm đón xuân niên. Tâm thành hương nguyện mười phương tòa, khắp nơi Phật độ, Thầy bình yên. Hôm nay, ngày 12 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày mùng 8 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố Uông Bí cùng tăng ni chùa Ba Vàng long trọng tổ chức lễ khai hội Xuân chùa Ba Vàng năm 2019. Thay mặt chư tăng ni chùa Ba Vàng, nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi, tôi trân trọng gửi tới chư tôn đức, quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý Phật tử và nhân dân lời kính chúc phúc lành, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lạc. Chúc chúng ta một năm mới đại đoàn kết và đại thắng lợi. Kính thưa quý liệt vị, năm 2018 đã đi qua, đất nước chúng ta thực sự là một cuộc trở mình mạnh mẽ. Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng – vì thế của đất nước chúng ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Nhà nước ta với thông điệp xây dựng một chính phủ kiến tạo, phát triển liêm chính và hành động và đề án quốc gia khởi nghiệp. Toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta vô cùng phấn khởi hưởng ứng tinh thần này để thiết thực chung tay với Đảng và nhà nước đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thử thách, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, xã hội Việt Nam ngày càng công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn được như vậy với tư cách là người con Phật, Phật tử chúng ta phải làm gì đây? Kính thưa quý liệt vị, Đức Phật có dạy, dẫu tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng thắng chính mình, ấy chiến thắng tối thượng. Để thực hiện được công cuộc cải cách và đổi mới trên đây, chúng ta rất cần phải có những người con dũng cảm, có đủ bản lĩnh, con người ấy phải được tôi luyện qua những thử thách, cám dỗ, con người ấy phải biết tự điều phục và chiến thắng chính bản thân mình. Làm chủ được bản thân thì mới làm chủ được xã hội. Đức Phật cũng lại dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Mỗi người chúng ta đều phải học cách tu tâm, luyện tâm. Một cái tâm trong sáng, lành mạnh là vô cùng cần thiết để xây dựng được một chính phủ liêm chính, một xã hội công bằng. Soi lại tiền nhân Xưa Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông bậc minh quân tài đức vẹn toàn, đánh đuổi xong giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước, rồi xuất gia tu hành, giữ gìn mối đạo ngàn năm cho hậu thế. Ngài đã dạy rằng, tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Chúng ta muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, thì mình phải dọn rửa lòng mình cho trong sạch. Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về cực lạc. Chúng ta cầu Phật hộ trì mà chẳng hay Phật ở trong lòng, chẳng phải tìm xa, chỉ cần rèn tính sáng, luyện tâm trong, tức thời thấy Phật. Là người Phật tử, nhưng chúng ta cũng là công dân của đất nước Việt Nam. Mỗi Phật tử chúng ta cần học theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta phải biết tu các đức tính, cần kiệm liêm chính, trí công vô tư. Đó là những đức tính tốt mà một người Phật tử cần có. Cả nước như là rừng, mỗi chúng ta là cây, cây có đẹp thì rừng mới đẹp. Với phương châm đạo Pháp gắn liền với dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đem đạo vào đời, đạo làm đẹp cho đời, mỗi Phật tử chúng ta là sứ giả của Như Lai, nguyện dấn thân vào cuộc sống xã hội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, hưởng ứng với Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống yêu nước của những người con Phật, với ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, chung sức đồng lòng với nhân dân cả nước – đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn thử thách, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền độc lập lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng tốt đẹp. Không những thế, chúng ta còn có trách nhiệm làm cho thế giới này hòa bình, an lạc, biến cảnh trần gian thành cõi tịnh độ. Kính thưa toàn thể đại chúng, nhân dịp đầu xuân mới, một lần nữa cho phép tôi được kính chúc chư tôn thiền đức phúc trí nhị nghiêm, đạo quả viên thành. Kính chúc quý vị đại biểu Đảng, chính quyền các cấp hoàn thành xuất sắc công tác và nhiệm vụ năm nay đạt được nhiều thắng lợi mới. Kính chúc quý quan khách cùng toàn thể quý Phật tử và bà con nhân dân một năm mới tâm xuân tươi tốt, gia đình an khang thịnh vượng, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.